à. ờ, n hốc là 호치민 마사지 이발소 컨텐츠자 드디어 엔젤 이발소를 오게 됐습니다 정말 제가 기대되는 곳 중에 하나였는데요 바로 이곳입니다 렛츠고 삼견 lại lại lại lại rồi nè cái này vậy ăn má r ồ anh đẹp trai nè đúng rồi 네. 자 오늘 촬영 장소로 이곳을 빌리게 됐습니다 여기 음료수도 공짜고요 그리고 편안하게 즐길 수 있는 시트 제공받았습니다 앞에 TV도 있고 음향 시스템도 있고 여기 오시면 흡연도 가능하고 VIP석이고요 어, 우리 아리, 아리따운 우리 여성분과 함께 작업을 하게 됐습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. Em tên là gì? Em tên là Bông. Bông. Bông. Ừ. Chào Bông. Chào anh. Ừ. Xin chào Anh Anhaseo Ồ Em đẹp trai nè Anh cũng đẹp trai nè ừ, Biết rồi <laughs> Anh bao nhiêu tuổi? À hả? À, em suy nghĩ anh bao nhiêu tuổi? 32 32 hả? Anh nhiều em <laughs> <laughs> Anh là 40 tuổi Cái này trẻ mà Trẻ hả? Ừ Anh uh, sinh năm 1983 1983 Ờ à. à. Em Em 1997 1997 1997 là 26 à, ừ. Phải không? Dạ ừ. Em có bạn trai hả? Bạn trai không có Anh hỏi anh hỏi nhiều Tất cả con gái Em cô bạn trai chưa? Ừ. Tất tất cả nói chưa <laughs> Chắc chắn mà Chắc chắn hả? Ở đây làm việc nhiều nhiều si không có bạn trai đâu À đấy hả? Ừ. Cố lên Cố lên rồi vô Vô ngày mai bạn trai có nhà mẹ hả ừ. <laughs> Cố lên ngày mai bạn trai có 아 <laughs> 재밌는 친구를 만난 것 같아서 좀 기쁘네요 아이고 à, em làm biết ở đây mấy bao lâu Một năm một năm Lần trước là Bắc Ninh Bắc Hà- Ninh Hà Nội ừ. ồ Bắc Ninh ừ. Bắc Ninh 2 năm Sau đó là quay về Hồ Chí Minh Bạn nên ờ uh, uh, bạn nên em làm gì? Giống nhau, anh ấy giống nhau anh nhau hả? Ừ. Mình đôi khi xem phu Ủa, bạn nên sức nó Anh bạn, bạn nên du lịch rồi Dạ yeah. Ừ Anh trong uh, 4 năm Một Hà Nội Hà Nội ừ. Thích không? Thích Hà Nội con gái đẹp nhiều À, đúng rồi Đúng không? Ừ Con gái đẹp Người Hà Nội Ừ. nhưng ừ. anh ở đây vui hơn ừ. này vui hơn ừ. ở đây tất cả ngay tất cả vui vui à, nhưng mà Hà Nội ngay Hà Nội là Gái. vui chút xíu ừ. Ừ. anh có đi nhiều nhiều ồ đúng không ồ đúng rồi em là Hà Nội Bắc Ninh ừ. xong rồi gặp chị gái ừ. ở Chu Mạ xin chào Ừ, chào ồ oh. oh, chấp nhận không suy nghĩ chấp nhận ừ, không vui em sống ở đây thích không thích ừ. thích hơn ừ, thích hơn ừ. anh cũng vậy em là cần thơ quê con thơ hả family ngoài cần thơ Ồ, con làm thơ... việc hồ chí minh Ồ, con thơ cần thơ đẹp mà đẹp ca nhiều ừ, đúng rồi em cũng đẹp gái đúng không Ờ, 잘못 들었습니다. Cần Thơ đẹp gái nhiều em cũng đẹp gái đúng không? ờ, 잘못 들었습니다. 잘못 들었습니다. không hiểu Ừ, chú à <laughs> Không, không hiểu Anh cứ đi Trời trời trời trời Không biết Em mà sao thật Đẹp cái nhỉ Đẹp cái Cảm ơn À Em Arayo 뭘 알아요? <laughs> biết gì? Em biết em đẹp gái mà À em biết em đẹp em Ừ. đẹp cái Đúng không? Trời ơi Chua <laughs> chà mà ơi Học tiếng Việt bao lâu rồi? Anh hả? khó Ừ. hả? Chưa hút tiếng Việt Hả? Chưa hút tiếng Việt Vừa đã gốc chưa học tiếng Việt không? Ừ. Tại sao hút kinh nhiều nhiều nhiều tiếng Việt Anh, muốn, anh muốn ngày uh, ờ, nói chuyện tiếng Việt À uh, Anh hút là Xin chào Em cô quệ không? Cái này Việt Nam biết không? Ừ. Biết Biết uh, Không không được Không được Nhưng mà ừ. thoát kinh được Nhé nói được được Hàn Quốc có à giao khó lắm Ừ. tiếng Việt rất khó Ờ, khó lắm Hàn Quốc là a dạ Việt Nam là ơ ơ ơ 음, 이 낭 성조 성조를 얘기하는 건데 소, 어, 란, 란, ừ ừ 송, ừ 응, ừ chấm chấm. đúng rồi đúng rồi 응, 응, 응. khó khó tất cả Hàn Quốc Saram nói là Việt Nam khó Ừ, nhưng mà thế nào anh thế nào anh nói nhiều nhiều giỏi ừ, rồi à. anh là tốt tốt heo nè <laughs> thông minh thông minh quá cảm ơn 마음에 드네 이 친구 진짜 마음에 들어요 em thích người Hàn Quốc em thích người Ừ. Hàn Quốc à thích người Hàn Quốc thích ăn cơm Hàn Quốc Ừm, thích đi Hàn Quốc em thích nhà hàng Hàn Quốc phải không ừ. em muốn ăn gì 음. 안녕 김장찌개 된장찌개? 응 아. 떡볶이 떡볶이? 아 떡볶이 맛있지 밥, 아, 김밥 안 김밥 싫어해? 어. <laughs> 김밥을 싫어해요? 김치 아 김치 좋아요 아, 김치는 다 좋아하고 베트남 사람 다 좋아해요 hàng ngày hàng ngày em là 좋아요 ăn có bạn g u em suy nghĩ c ó rồi có, có rồi wafer hả? luôn đúng không không có thôi tất cả người Hàn Quốc giống nhau nè rồi bạn gái gì sơ 없어요 너왜 나랑 똑같은 얘기하고 a 러 h 아빠 여자친구 있어 없어요 진짜 없어 아 오빠 진짜 b 어 làm việc YouTube youtuber khác là tất cả hiểu uh, biết rồi anh chắc chắn không làm có... việc youtuber con gái nhiều nhiều nên là à, con, con gái, gái nhiều nhiều con gái thích nhiều nhiều con, con gái hói nhiều ừ. ờ, à, anh anh cô bạn gái không ừ. à, không có chắc chắn không tiếng ừ. ờ, nhưng mà anh là chắc chắn không nói rồi con gái là anh thích con gái ngoài Việt Nam nhưng uh, bây giờ anh suy nghĩ không thích con gái không thích anh tại sao không biết đẹp trai mà ừ. ừ. đẹp trai em mà. suy nghĩ anh đẹp trai hả ừ. ừ cảm ơn anh à, suy nghĩ anh đẹp trai bên đường đẹp trai dễ thương dễ thương hả vui vẻ à, nhưng mà chưa có bạn gái từ từ có em cũng xin xem mà em bạn gái không có nè ok bạn cố gái. lên bạn gái à bạn trai bạn gái ừ, nam chơi chuyên ngư bạn gái ừ, nam chuyên ngư hôm nay bạn gái môn nhảy ừ <laughs> bạn gái bạn trai muốn nhảy đúng rồi đi cơm bạn trai ừ, một tiếng à. ok ok một tiếng yeah. 와 손이 여러분 손 보이시나요? 이 손이 지금 예 부드러워야 되는데 어하. 보통 여자들은 부드러워야 되는데 거칠거칠해요 그만큼 일을 많이 했다는 건가? 거하 람니에요 람니요? 음. massage mà mạnh đó ừ. tất cả người Hàn Quốc đến đây làm massage sage sage à, massage là khó không không không dễ mà bình thường uhm. lúc đầu học khó thì em khóc nhiều nhiều uhm. bây giờ bình thường em một thằng kim bao nhiêu hả ít lắm tám chín triệu thôi tám ừ? chín triệu nhưng mà kiếp cho kiếm mà tiếp một chút mà một người một trăm ngàn mà bình thường tám triệu mà ừ. em là 12 tiếng Em là h a 2 tiếng ừ. Em không có tattoo không? Ừ? Tattoo Không có Cái này Ok cái này nó à 어, 아, 깨나 너도 t 트네 스티커 붙였네 스티커 응 쉬워 예즈 đau đau à ừ. không đau hả không đau em là chút xíu mà chút xíu mà cũng đau không đau mà rồi em muốn lần sau em muốn ở đây lần sau sau này hả ừ. 근데 룸이 진짜 좋아요 어, 너 있더니 음, anh ấy làm một phòng là một người thôi 음, 뭐, 어, ở đây nếu như anh anh có rồi là hai cái này là không được khách không được À, cái không được. ừ, nếu như khách ba người cùng nhau tôi cái đơn là ok Ừ. nhưng mà anh một người ở đây gọi là hai người ở đây không được Ừ, không được. Dung, anh hỏi ở đây thuốc lá được không? Thuốc lá? Ừ. Được. Ừ. À, music. Được. Music được nè. 어, TV được nè. 어, 어, TV uống, được. Uống coca được nè. Uống. À, 그리고 음료수. uống. Uống được. Uống được. Uống không? coca. 응? coca không? 아, 컴, 컴, 컴. 안 hỏi. 아. 저는 오늘 원래 이제 귀도하고 이렇게 해야 될 예정인데 요즘 마사지를 많이 해가지고 요즘 이발소를 많이 다녔잖아요. 자주 했어서 네, 따로 할 필요가 없어서 오늘은 마사지만 주문했습니다 원래다 서비스가 이용이 가능합니다 반가요 Dạ Hôm nay bạn gái ơi b ạ 화면빨 잘 받는다 음. 어, 화면으로 보면 여기 뎁가 뎁가이 가 감사합니다 음. 그리고 텐션도 좀 좋은 친구 같고 지금 몇 번 해본 게 얘기를 해본 게 다거든요 근데 되게 귀엽고 에너지 발산을 조금 해주는 이렇게 그런 게 있네요. 어, 확실히 좀 끼가 있는 것 같습니다. 여러분들께서도 오셔서 어, 즐거운 분위기로 이렇게 받으실 수 있는 그런 친구 같아요. Welcome. Come here. Come here. 음. Em không sợ hả? Em YouTube không sợ hả? Không, em quay nhiều nhiều mà. Quay nhiều hả? Ừ. Quay ở đâu? Đây. Ở đây? Ừ. Quay video nhiều hả? Ừ. Ồ thế hả? Sát tên này a n h giống nhau Nói có kiên h sa sa nim ê xong rồi ừ. em